kim cương này ra ngoài chợ mua gọi thịt mua thịt gà về nhà gọi là chiên lên ăn đúng rồi làm gà chiên ăn đúng rồi hợp lý hợp lý hay lâu lắm rồi mới được ăn thịt gà bây giờ phải về gọi là bán mấy viên kim cương nữa mới được thôi kim cương của tôi thôi đi về nào ủa, ủa trời ủa cái gì vậy ủa cái cục gì bên kia vậy ủa, ủa Tự nhiên ở ngoài bãi biển ờ, xuất hiện nguyên cái cục gì nằm to đùng ở ngoài bãi biển vậy ta Mà còn có lửa cháy xung quanh nữa nè Ồ, trời ơi <gasps> Có khi nào cái này là thiên thạch từ trên trời rơi xuống không ta Trời ơi nếu như nó mà là thiên thạch á thì chắc chắn ha phong có thể trở thành người nổi tiếng hoặc là cực kỳ giàu có nếu như phong là người phát hiện ra viên thiên thạch này lỡ đâu bên trong viên thiên thạch có gọi là cái gì đó kho báu quý giá sao ta ừ hợp lý hợp lý tôi coi trong phim tôi thấy người ta hay kiếm được đồ quý giá trong thiên thạch lắm á nha ừ, <laughs> bây giờ sẵn ở đây mình có thì cúp nè hay là mình may ra mình coi bên trong nó có thử gì không các bạn ừ hợp lý hợp lý ok thử mới được thử mới được ok đập đập đập cái gì đây Hả gì? Vô mod hả? Cái gì mà vô mod? Gì mình cái này là thiên thạch vô mod hả ta? Ủa tôi nhớ là vô mod là có sữa vô mod chứ làm gì có thiên thạch vô mod ta? Nghe nó hơi kỳ kỳ nha, thôi kệ kệ đặt ra thử xem bên trong cái gì. Ê. Ủa, ui gì kia sao bên trong có ai đang đang đứng bên trong á vậy ui ui trời bạn ơi tự nhiên mình phát hiện có một người nào đó đang ở bên trong cái viên thiên thạch dâu mốt các bạn ơi chẳng lẽ là đây chính là người ngoài hành tinh hay sao mà tự nhiên cái người này nằm trong viên thiên thạch Oh my god, có khi nào người ngoài hành tinh đang muốn tới đây để xâm chiếm trái đất chúng ta Ui, nghe hơi bị kinh dị á nha Từ từ để mình vô mình xem thử coi Ờ, à, à, bạn gì đó ơi Bạn gì ơi Trời ơi, nguy hiểm quá, không nên lại gần Bạn gì đó ơi bạn ơi Ủa cái gì Tự nhiên ổng lại ngáy ta Sao tự nhiên mình kêu ổng cái ổng ngáy ta Chuyện gì xảy ra vậy Ờ à, Bạn ơi Bạn gì đó ơi Quay Bạn Bạn Bạn ơi Một người là ổng ấy Ôi, ôi cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa, ủa. À! Ờ, uh, hello, what's your name? Bạn uh, khỏe không? Bạn ơi, Ủa, cái gì, cái gì? ở nhà sao tự nhiên bạn quýnh tôi? Ai hả? Đâu là ai? Sao bạn đi vô đây được? Đi, Hả? Đi, ôi, ôi, ôi, ôi, cái gì, cái gì? Sao, sao, sao, sao, sao, sao tự nhiên đuổi, đuổi tôi ra ngoài vậy? Ui, ê bạn ơi, tính Ủa? là tôi vừa mới cứu bạn bạn luôn á Bạn từ đâu bạn rơi xuống đây, tôi gặp bạn, tôi nhào vô cứu bạn Giờ bạn đuổi tôi là sao hả bạn kia? Ủa, chỗ này là chỗ nào vậy? Hả? Ờ, à, chỗ này hả? chỗ này là làng hero team chứ chỗ nào ủa có có, có làng hero team ở đâu à, à, làng hero team là là ở ở ờ, ở việt nam chứ ở đâu ông nội đâu ai hả ông ai ờ ấy à ấy à sao tí quýnh tôi Ủa cho cho cái gì cái gì quýnh mất quá chảy máu vậy trời ơi cái ông này trời ơi cái ông này vô viên thiệt chứ tính ra tôi mới vừa cứu ông từ trong cái viên thiên thạch ra ngoài luôn á tôi á là không dạ, cận dạ. tivi đẹp trai với hành tinh vũ trụ hết với điện ảnh làng hero team thế gì hả làng hero team hả đúng rồi ồ ủa là chỗ nào à, ờ, ơi tính ra là đó giờ là chưa nghe tới chỗ nào mà tôi là làng hay go tim luôn á à, chị ủa ông rốt cuộc ông là ai mà tự nhiên thấy ông lạ lạ tự nhiên ông từ trong quả thiên thạch rơi xuống đây ủa hay là ông là người ngoài hành tinh thiên thạch gì mà thiên thạch ai ai ai nhìn cho kỹ ai nhìn cho kỹ à ai người ta gọi là phi thuyền nó bay được á à, cái gì phi thuyền hả phi thuyền cái kiểu gì mà bay cái kiểu gì mà đụng đầu xuống ờ, dưới trái đất mà nổ toan luôn lửa không nè thấy không hồi em giới thiệu tôi rồi đúng không ừ, vậy giờ tôi giới thiệu dòng nè tôi xin trịnh trọng thông báo giới thiệu trong biết tôi tên là Yomot tôi là người đến từ hành tinh Yomot à, hôm à. qua tôi đang bay lượn nằm trên trời tự nhiên tôi nghe tiếng xong cái đúng cái điện tôi với lại luôn à vậy là bạn tên là Yomot bạn đến từ hành tinh Yomot và sau đó bạn đang bay ở trên trên vũ trụ thì bạn bị rơi xuống trái đất hả đúng rồi ôi tôi này trái đất hả đúng à, rồi cá tra nhà tôi luôn á <laughs> ủa cái gì tôi lần đầu tiên tôi nghe đến hành tinh vô mod luôn nghe có vẻ hay ghê hả bạn ha ủa nhưng mà khoan à, tính ra là bạn rơi xuống từ trên đó cao vậy mà bạn không bị gì luôn ghê vậy trời người ở hành tinh của tụi tôi có nhiều siêu năng lực đặc biệt lắm mà đặc biệt hết nha là có một nước uống vô cùng bổ rẻ luôn đó chính là sữa vô mod uống thử đây sữa vô mod hả ui ủa cái sữa vô mod này rõ ràng là tôi nhớ là ở trái đất cũng có mà chứ đâu phải hành tinh ông có đâu trời cái sữa vô mod này sữa bình thường đâu người hành tinh tôi muốn cái sữa này vô nha là có năng lực đặc biệt hết á ôi ghê vậy đói bụng à gì vậy à. đói bụng hả bụng à đi ăn không ờ sao ừ, sao sao tự nhiên mới vừa gặp tôi rồi đi ăn liền vậy ơ nhưng mà cũng may cho bạn á nha là tôi mới vừa đi mai kiếm được 4 viên kim cương bây giờ tôi sẽ bao bạn đi ăn ok đi theo tôi các bạn hả gì ở kim cương của tôi tiện kia tôi đưa hết cho ông là sao gì đi mới vừa gặp tôi đòi kim cương tôi giảm nội trời cái gì lạ quá tôi đem về tôi nghiên cứu thôi cái này kim cương không có gì đâu lạ thôi đi ăn đi ăn nhanh lên à, một cảm giác thật là vô Ủa, ê, ê, trời bạn ơi tính ra hồi nãy á bạn kêu mình là dẫn bạn đi ăn mình tính là mình với bạn sẽ cùng nhau đi ăn lẩu hay là cái gì đó ngon ngon một xíu Tự nhiên không bạn thấy cái tiệm sữa dâu ờ, mốt cái bạn dẫn mình vô đây Các bạn kêu một lần 50 hộp sữa dâu mốt Bạn uống mình bạn luôn Không cho mình hộp nào luôn Nani? Ê, nghe cái tên tôi là biết rồi Tôi tên là dâu mốt Đến hành tinh dâu mốt Thì tôi phải uống dâu mốt để tôi nạp năng lượng dâu mốt Chứ làm sao mà tôi uống những thứ khác ngoài dâu mốt để no được ok ok ok vô mod tôi tôi rối não quá ok nhưng mà nhưng mà tính ra bạn uống là bạn uống uống ít ít thôi bạn uống cái gì đâu bạn mua hết bốn viên kim cương của tôi luôn bạn có biết bốn viên kim cương đó là là tôi phải đi mai cực khổ lắm không hả bốn viên kim cương của ông làm sao quý bằng những hộp sữa vô mết được tôi uống vô ba tôi kiếm được còn nhiều hơn cho coi hả cái gì cơ vậy ủa mà khoan hồi nãy nè bạn đưa tôi một cái hộp sữa vô mod Xong bạn kêu sữa này là sữa gọi là có được siêu năng lực cái gì đó Mà hồi nãy sao bạn không uống sữa này luôn đi Tiện bạn bắt mình vô đây mua sữa vô mod trong siêu thị cho bạn làm gì vậy Tại vì tôi còn có hai hộp mà tôi không hộp đâu đủ nọ Trời, trời Ủa nhưng mà Khang cái hộp sữa này của bạn à tôi thấy là nó có phát sáng ra nè cái hộp sữa này hộp sữa gì ạ nó đặc biệt lắm hả ông muốn biết đặc biệt như nào không ờ à. muốn biết không thật sự muốn biết không biết thật sự muốn biết nếu như ông đã hành tâm muốn biết Thì tôi cũng sẽ trả lời đàng hoàng Ông uống thử đi Hả à, cái gì uống thử uống á biết. Uống, à, uống, uống thử hả đâu đâu đưa đây đưa đây tôi uống thử coi ấy là tôi mới đưa ông luôn á tôi chọi lại cho ông nè ông nội ôi trời ơi nè trời ơi ok rồi hộp sữa đây là hộp sữa vô mốt hả ok tính ra sữa vô mốt ở trái đất mình cũng có mà chứ đâu phải hành tinh vô mốt mới có đâu ta mà có gì đặc biệt hả ok tôi uống thử coi nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm wow đó ghê chưa ông uống vô các hành siêu nhân rồi à ủa khoan từ tự nhiên ông cho tôi uống cái sữa vô mốt của ông xong giờ tôi ờ, biến thành một cái ông gì đang mặc cái bộ giáp màu vàng mà đeo cái mặt nạ nhìn thấy ghê vậy ghê đâu ghê này siêu nhân của ta kêu ghê ông nội trời siêu nhân cái đầu ông á siêu nhân là tôi coi trong phim á tôi thấy người ta ngầu lắm chứ đâu có nhìn như hàng thổ dân kiểu này đâu trời ơi nhìn y hệt như bộ hàng thổ dân luôn á trời trời cái đẹp chỗ nào sao không tại bình thường ông xấu sẵn rồi ông biết siêu nhân nó xấu hơn á Trời ơi nè, tôi là tôi đẹp trai nhất làng heo tim nha, ông nói vậy là không được nha. Ôi nhưng mà, thôi bộ giáp này xấu à, tôi không muốn biến thành siêu nhân ở đâu thôi, tôi trả lại ông nè, tôi không muốn biến thành siêu nhân đâu. thôi không, đó là là là do ông đang uống là sữa cấp độ 1 thôi. Giáp mai chứ cấp độ 1 biến hình thì tôi sợ ông bị sốc sữa Nên là tôi đưa ông sốc sữa uống trước Tào lao Vậy giờ ông đưa tôi cái hộp sữa cấp độ mạnh hơn coi tôi uống thử coi À tôi đưa ông sữa cấp độ 100 nào Uống xong đừng có sặc cái nha Sữa này nồng độ hơi bị cao á uống ơi gì mà sữa mà nghe như rượu gì nồng độ hơi bị cao nội tàu lao ok nổ biến hình này à cái gì biến hình hả ok rồi tôi uống thử nha rồi bây giờ ông đứng im nè coi tôi uống nè ba hai một vô chiêu một cảm giác thật vô mệt ui ui trời wow Ui trời ơi. Rồi chưa ơi, chưa tuổi không hơi bị đẹp luôn á. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Trời ơi, sao tự nhiên tôi biến ra được một cái bộ giáp mà nhìn nó ngầu y hệt như là Iron Man luôn vậy vô mốt. Wow. Dữ dằn vô, dữ dằn vô Trời ơi, đẹp quá, bộ đồ này nhìn tôi siêu ngầu luôn á vô mốt đi. Ê, Mà khoan từ, ừ, vậy thì nó chỉ được cái bộ đồ hả, nó không được gì khác nữa hả Chỉ được cái bộ đồ ông nội, bây giờ ông đang có sở hữu siêu năng lực của vô mốt Hành tinh của những siêu nhân Ồ, oh, sở hữu siêu năng lực của Yomot hả? Ủa nhưng mà siêu năng lực của tôi là gì? Ai biết không ra ông test đi. Bây giờ á, tất cả các siêu năng lực đó là người ta sẽ có là đất nước gió lửa nè, đó tôi nghi ngờ là ông đang là sử dụng đất nước của nước á, giờ ông ra ông phun thử coi. À, Nếu ok, nước ok. Là nước Ồ vậy hả để tôi thử coi tôi là siêu năng lực gì nha Ok mình sẽ ra ngoài đây mình test nữa bạn ơi Chứ test trong siêu thị à, lỡ đâu gọi là à, Người ta phá hủy luôn cái siêu thị của người ta là sao Ok Không Ủa vậy là bây giờ tôi thành siêu nhân rồi hả Đúng rồi giờ hít phun, phun ra cái là được cái gì mà nó ra nước là, là sức mạnh nước Còn nó ra lửa là miệng cháy Cái <laughs> gì vậy Ok được rồi để tôi thử nha Ui sức mạnh vô mất Ui cái gì Ui Ui vô mất đây tôi không phải là sức mạnh của của của của nước cho mốt đây mà tôi là sức mạnh của lửa nhìn nè nhìn nè rồi rồi rồi ông ông ông đang dùng sức mạnh của lửa kìa trời ơi wow. tôi có thể biến được nguyên một con rồng bằng lửa nè ôi cái này nhìn không giống con rồng nó nhìn giống con jun quá Ở à. nhưng mà không sao nhìn nó cũng cầu ồ trời trời trời để tôi quăng thử coi bùm ui Wow, xịn nha, xịn nha Đâu, đâu, tôi thử coi còn cái sức mạnh nào khác không Ui, tôi có rất nhiều sức mạnh luôn nè Vô, vô, vô mod ơi, nhìn tôi nè Ui, wow, biến ra quả cầu lửa luôn Ui, trời ở vô mốt ông đứng im tôi chửi người ông thử coi được không này làm sao ông chửi tôi được tôi tôi làm bên trong ra sách trời ừ. trời ơi cái quả cầu lửa này hơi bị mạnh luôn nha trưởng phải. bùm trời ơi nó nó nó cháy luôn kìa nhìn ghê thiệt còn gì nữa không ta tôi ông, xem còn sức mạnh gì nữa không ông thử chửi cái con bướm bên kia kìa chưởng hơi à cái con cái con bên kia à ok coi tôi chưởng cho nó cho ông coi này, vô mốt ơi xa trời ơi rồi xong nó cháy nó chạy mất tiêu rồi cháy luôn cháy luôn cháy luôn chạy mất tiêu rồi ok từ từ để tôi xem coi tôi còn sức mạnh gì khác không nha để tôi xem coi à, hình như là nó có cái gì đây để coi ui ui vô mốt ông coi tôi phun lửa này vô mốt wow ui xịn nha xịn nha tôi phun được lửa này vô boss ơi tôi thật là xịn trời ơi wow tính ra là là cái bộ giáp siêu nhân này xịn quá vô vô boss ơi giờ bây giờ bây giờ là tôi cho hành siêu nhân rồi vậy là bây giờ tôi phải đi gọi là người ta à, giúp đỡ à, con người bình thường đúng không đúng rồi ủa bà khoan con người bình thường là gì hả à, là gì là con người bình thường là con người sống ở trái đất á còn tôi giờ tôi thành siêu nhân rồi tôi đâu còn là con người bình thường ở đâu đúng không hồi bữa hồi trước hồi trước tôi mà hành tinh vô mới ai cũng là siêu nhân hết trơn á nên là không cần giúp đỡ ồ vậy tôi hả chưa tôi cũng muốn thử cảm giác là đi giúp đỡ người khác á ồ vậy hả ok được được ê mà khoan từ vô mod tôi nói nghe nè làm siêu nhân á thì ngầu thiệt á nhưng mà chẳng lẽ lúc nào tôi cũng sử dụng siêu năng lực ít ra thì ông cũng phải cho tôi gọi là một cái vũ khí gì đó tôi có vũ khí tôi dùng chứ đúng không đây hả cái gì đây à cái kiếm không à được thấy không á trời cái gì mà cái cây kiếm mà có hình hộp sữa vô boss nhìn lạ quá vậy ôi tính ra hồi nãy ông không đưa tôi tôi tôi tôi tính là tôi dùng cái cây cấp này tôi chiến đấu với quái vật luôn á nhưng mà giờ có cây kiếm này nhìn xịn này nè ồ trời <laughs> nhưng mà sao nhìn nguyên cái người của tôi nhìn như cái hộp sữa di động quá vô boss <laughs> trời ông đừng có khinh thường nha cái cây kiếm nó hơi bị mạnh luôn á ủa dạ sao tiên cái kiếm này làm tôi đóng băng vậy đóng băng cái kiếm đâu cây kiếm tôi làm nó đóng băng á sức mạnh tôi à đó ai à hả gì ông có à. sức mạnh đóng băng hả ghê vậy đúng rồi thấy ghê không tôi cho ông sức mạnh tôi có sức mạnh chứ Ồ, vậy là giờ là tôi là sức mạnh lửa còn dâu mốt là sức mạnh đóng băng hả trời sức sức mạnh của của của, của băng hả xịn vậy đúng rồi ok ui thôi thôi bây giờ là tôi nói ông nghe là bây giờ bọn mình à, cặp đôi siêu nhân rồi nè bây giờ tôi với ông à, cùng nhau đi giải cứu à, gọi là giúp đỡ mọi người trong làng heo hero team chịu không đi thôi tôi cũng đang muốn là thử cảm giác đi giải cứu người khác lắm chứ đó giờ ở làng toàn siêu nhân không mà đâu cần ôi đây là đầu tiên là tôi mới à, thấy à, gọi là vô mod mà gọi là có sức mạnh luôn á nha ghê thiệt luôn á trước giờ tôi uống sữa mà tôi đâu biết là sữa vô mod có thể đem lại sức mạnh năng lượng cho mình đâu ghê thiệt ok bây giờ mình đi à, gọi là giúp người đi vô vô mod đi đi đi đi đi à, bé mưa Trời ơi xuống đây đi nè Em đừng có lên đó có trận té bây giờ Nè mưa Ôi, giờ sao bây giờ Trời đất ơi mưa trên đấy làm sao mình có thể đem bé xuống được chứ Mưa ơi nè Ôi giờ sao ta Ủa có chuyện gì bên kia mà nghe Simmy la lối âm sầm vậy ta Đâu để qua Đấy xem coi <laughs> Trời đất ơi sao Ủa? vậy em Ủa, Ủa Sim có chuyện gì vậy Ơ à, Phong ơi trời ơi ông nhìn cái bé mưa của tôi kiểu chịu xuống luôn Trời Ủa cái gì ơi. mà gì mà bé mưa nó leo trên cây Ủa cái con bé mưa này là con con con con chó mà chứ không phải con mèo đâu mà leo trên cây được hay vậy Ờ, con chó biết bay rồi không ơi trời tào ơi. lao cái đó là con chó nó bị kẹt trên cây chứ sao nó bay được ông nội chó chứ phải chim đâu ủa mà khoan <laughs> thôi nó lên trên cây thôi xin kêu nó xuống đi nguy hiểm á Rồi tôi kêu nãy chưa là mưa không chịu xuống nó cứ nồi đó hồi à ơi xuống đây đi em có chân bổ giờ có chân rớt giờ À, bây giờ sao ta làm cách nào để có thể đem con bé mưa xuống được ta à, đúng rồi Simmy bây giờ đang là người đang gặp nạn nè Bởi vì rằng thú cưng của Simmy đang bị dướng trên cây Bây giờ mình phải tìm cách gọi là cứu bé mưa xuống Có nghĩa là mình đang làm điều tốt Ờ đúng rồi siêu nhân phải vậy chứ Ok à, vô boss bây giờ là tìm cách uh, cứu mưa xuống cho boss đây Để tôi giờ tôi suy nghĩ coi à, Hiện tại bây giờ cái cây này nè Cái cây này khá là cao Cho nên tôi không biết rằng chúng ta có leo lên trên được hay không uhm, À đúng rồi tôi nghĩ ra cách này hay này cho boss Để tôi tôi sẽ sử dụng năng lực lửa của tôi Xem tôi à tôi sẽ rồi biến ra quả cầu lửa tôi sẽ phun bể nổ cái cây luôn à, em nói gì em nói gì em nói gì em nói chứ sao dạ, dạ tôi cho ông mười âm năm nữa ông dùng cái đó mà ông cứu được chó đó nữa vậy chứ giờ sao hmm. bây giờ muốn cứu đừng bé mưa là ông phải bay lên Ừ. ờ đúng rồi nhưng mà à. giờ tôi tôi đâu phải là siêu nhân tôi là siêu nhân vô mốt chứ tôi phải là siêu nhân chim đại bàng đâu mà tôi bay được đó tôi mới đưa ông thêm một sữa đó muốn một sữa vô đây chắc chắn thì được nâng cấp ừ, sức mạnh lên level hả cái gì ủa nâng cấp sức mạnh lên level là sao ông muốn ơi ông muốn ông sẽ có sức mạnh vượt bậc hơn sức mạnh đang có ủa ủa vậy hả ồ oh, đâu ơi tôi thử tôi uống thử hộp sữa thêm hộp sữa nó coi coi sẽ có chuyện gì xảy ra nha ok nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm à, một cảm giác thật vô mơ wow ui ui trời wow trời mấy bạn ơi bạn nhìn sau lưng của mình nè trời tự nhiên không mình uống thêm hộp sữa vô mod cái ông mình mọc ra thêm cái cánh nè bạn ơi trời ơi ủa siêu nhân siêu nhân à, giờ là uống hộp sữa rồi à, tôi mới thành siêu nhân mập mập mập thêm cái cánh hả vô mất đúng rồi đó bây giờ ông bay lên ông cứu con trời trời hay hay hay nha ý ý tưởng hay á trời ôi vậy là mốt nếu mà tôi uống thêm hộp vô nữa nhiều khi là tôi mọc ra được à, thêm gì nữa ta cái cái cái đuôi nè mọc thêm móng tay nè đó à, xong tôi biết thành người sói luôn Trời mấy hình quá giật luôn <laughs> Quá giật quái vật đi cứu người luôn <laughs> Thôi thôi thôi bây giờ bây giờ đừng nói nè lên cửa bé mưa giúp tôi đi Không qua chừng nó nhảy xuống giờ Ok à, nhưng mà bây giờ muốn cứu được nó tôi cần phải có một cọng dây thần để tôi đem nó xuống À dây thần á đây tôi có dây thần nè Đây okay. dây thần của bé mưa đó Rồi ok cảm ơn để tôi <laughs> để yên tâm có siêu nhân vô mốt ở đây lo rồi hỏi bay lên siêu ở vậy gì bay bay xa vậy đặt sau lưng không nổi ơi anh đặt sau lưng ok rồi à đúng rồi cái cái cánh này không có nghe lời gì hết trơn ok ui bé mưa à anh tới đây ok <laughs> ha, mưa à sao em hư quá vậy hả ở dưới đất không chơi leo cây ngồi làm gì hả tại sao hư quá vậy ừ. ok bây giờ mình sẽ đem nó xuống nha xem nè à, rồi, ok, ok ok ok ok cẩn thận nha ôi mưa lại đây nào ok kéo mưa này ôi trời xong đứt vậy đứt cọng dây luôn mà con mưa nó không chịu xuống mưa mập với vậy em mưa em ăn nhiều quá sao mà đứt cọng dây luôn mà em không lết được tí nào vậy mưa ok tự lại nha ok lên đây Ồ, oh, ok ok rồi rồi, rồi được rồi này được rồi này được cẩn thận nha ok đây đây đây con nước này con nước nè đó à, nước bên dưới đúng không ok để tôi tôi sẽ thả mấy mưa xuống hồ nước một à, nguy hiểm quá ta sao tôi thấy nguy hiểm quá ta tôi không thấy đây đung đung á rồi rồi ơi bình tĩnh một hai ba ui tổng dễ sợ luôn ủa sao mày mới quá chìm sao mới chìm ủa sao mới chìm xuống như vậy lên đây lên đây lên đây đây đây ủa ủa trời ơi trời đất ơi quậy dữ vậy em Ủa, trời ơi Ông ông cố ông cố sao con chó anh chó siêu nhân người vậy chạy nhanh lên. tự nhiên con con con con con, con bé mưa nó nó ăn nó ăn cái gì đó xong nó bị khùng luôn rồi không được rồi cột cột cột cột cái này cột cái này cột cái này ủa nó bị khùng rồi nó bị khùng luôn trời đất ơi nó leo cây đi nó, nó, bị chấn thương sọ não rồi à! Nó đâu rồi? Cái gì mưa nó bị gì vậy? Trời ơi Ủa rồi Trời ơi con bé mưa này nó nó, nó kinh khủng quá bạn ơi nó, nó, dịch chuyển ra trời ơi <laughs> mình tỉnh con mình tỉnh đây, đây, đây, đây, cho nó ngồi xuống cho nó ngồi xuống đi xem xem kêu nó ngồi xuống nó ngồi xuống con ơi ngồi xuống ngồi xuống trời ôi rồi nó ngồi xuống rồi trời ơi ghê thiệt trời ơi Ok bạn ơi, vậy là bây giờ mình đã cứu được bé Mưa rồi nha Thôi bọn mình đi đây, tạm biệt xem à, Cảm ơn hai người nhiều nha Trời đất ơi, mua việc tình nghịch ghê Ok Ôi. rồi, thôi đi thế nào vô mod đây Trời ơi bạn ơi, con bé mưa này nó ghê thiệt luôn á nó di chuyển ờ, gì đâu mà dèo dèo dèo luôn chắc là nãy nó trên cây nhiều quá cho nên là nó nó có siêu năng lực ờ, chạy nhanh luôn <laughs>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 lại anh em những video lần sau mà sao đây có con heo bị biến thành cục đá vậy ờ. ai biết đâu nhìn hay quá không ờ nhìn lạ lạ ha ok thôi kệ đi ok tạm biệt mọi người bye bye siêu vô mod bây giờ mình sẽ đi cứu người nữa đây Ui.